đến với anh đêm nay đôi môi công mi đông lanh khẽ lướt qua tim anh tình yêu như đứa trẻ lên ba cơn lời ca sẽ nhẹ rất bay hoàn ta quên sáng ngân uh, thương em mây núi cùng trèo mây sông cùng lời mây đều cùng qua có lúc hoàn ca bao la trong ánh nắng khi chạm được tới ánh sáng nơi em I think it be because for me và sẽ có lúc bay xa cuốn đi theo cơn gió nơi anh chẳng biết sẽ đến nơi đâu I believe I can do it I miss my girl chim trong bài thơ khác xưa lung linh như hoa mùi hương thơm ngào ngạt cho anh mênh mang lang thang giữa sắc hương ngất ngây trời mây một khung trời mê say bên phố Barra Barasoa và lầy sẽ có lúc hòn ta bao la trong ánh nắng khi chạm được tới ánh sáng nơi em I khuyên me đi vì có for me và sẽ có lúc bay xa cuốn đi theo cơn gió nơi anh chẳng biết sẽ đến nơi